chào ờ, tất cả anh em hôm nay ờ, ở cái clip này tôi cũng ờ, xin phép anh em giới thiệu với anh em về cái sự hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu bay áp dụng cho anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp tôi cũng đang chuẩn bị đi xuống dưới miền Tây có một cái người khách người ta cũng mời tôi xuống đó và đi lắc cho người ta bởi vì cũng nhiều anh em đi lắc là ờ, bị ờ, về sử dụng cái hồ, bộ hồ tẩy xỉu bay này thì nhiều anh em cũng ờ, chưa có kinh nghiệm và cũng chưa biết cái kỹ thuật lắc nên có thể là chưa lắc quen cái bộ hồ tẩy xỉu bay này thì hôm nay tôi muốn hướng dẫn anh em về cái kỹ thuật một cái mẹo để lắc tài xỉu đánh bịp tài xỉu rất là hiệu quả với một cái bộ hồ tài xỉu hoàn toàn không tang bao trẻ bao soi dọi ngâm nước muối nam châm thậm chí chẻ hột ra không có gì đó chính là cái bộ hột tài xỉu bay ở à, đây về cái bộ hột tài xỉu bay này thì như anh em đã biết khi lắc hột chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu lắc theo ý của mình ví dụ như đang tài chúng ta có thể giữ tài từ 4 năm hoặc 6 chén cũng có thể là hơn hoặc là giữ xỉu cũng thế một điều nữa là khi lắc bộ hột tài xỉu bay này thì không cần phải là nắp dĩa anh em nhé nắp dĩa hoàn toàn bình thường không cần phải nắp dĩa của uh, bên tôi và anh em có nắp dĩa nào đưa vào cũng được thì trên đây nó có hai cái bộ hột một nó là cái bộ hột 500 bây giờ tôi sẽ thử cái ờ, cục 500 này cho anh em xem hột 500 thì tất nhiên là nó sẽ bị dính bị hít vào cái cục 500 này rồi nếu như ở những cái sân sòng những cái ờ, bãi lớn ấy sòng tài xỉu lớn thì nếu như đưa cái hột um, 500 này vào thì rất là khó để chúng ta có thể chơi được bởi vì nhà à, tay em người ta sẽ à, không cho chúng ta sử dụng cái à, bộ um, hột mà có tang như thế thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em cái hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu bay này bao anh em hoàn toàn không tang 100% ở ờ, bên chúng tôi chuyên cung cấp những thiết bị đồ chơi tài xỉu bịp nhất đây là hai số điện thoại của tôi 0844 555 559 và 0983 30 từ quý 2 anh em cần liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đấy thì uh, bây giờ tôi sẽ thử cho anh em vừa rồi tôi thử qua 500 cho anh em này bây giờ tôi sẽ thử luôn cả nắp và dĩa đây. về cái bộ hột tài xỉu bay này anh em khi đi chơi chỉ cần đưa được cái bộ hột vào đây nó giống như một bộ hột hoàn toàn bình thường tại sao tôi lại gọi là cái hột tài xỉu bay bởi vì sao cái chất liệu nhựa của nó nhẹ hơn cái nhựa bình thường mà chúng ta vẫn đang sử dụng tôi nói đơn giản ví dụ như là cái nhựa bình thường của chúng ta nó trọng lượng của nó là 10% thì nhựa này nó sẽ nhẹ hơn từ 2 cho đến 3% gọi là chiếm tỷ lệ khoảng nhẹ hơn khoảng 70 đến 80% anh em có thể khi lắc anh em có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi được bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối cho anh em đây anh em nhìn này hột thì nổi hoàn toàn bình thường nhé Đó. Nột, hột nổi hoàn toàn bình thường và bây giờ tiếp theo tôi sẽ à, dọi đèn à, flash thì anh em à, tôi sẽ vớt cái hột này ra và dọi đèn flash để cho anh em thấy cái bộ hột này hoàn toàn trong suốt nhé không có một chút tang tích nào cả khi anh em đi chơi thì cứ yên tâm 100% đây nó là một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và hoàn toàn không tang tôi sẽ lau qua cái bộ hột này cho cái khăn kia nó hơi ướt đây anh em cứ nhìn để hoàn toàn không có sự đổi hột hay là gì cả nhé tất cả mọi sự việc đều diễn ra trên cái màn hình của anh em anh em nào không tin về cái sự hiệu quả và của cái bộ hột này có thể trực tiếp qua cơ sở của tôi tôi sẽ hướng dẫn anh em anh em đến mua hàng test hàng thoải mái không sợ chèn ép hay gì cả bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về cái đèn flash soi đèn đây anh em nhìn hột rất là trong rất là đẹp như ngọc trinh bóc trắng nón nhé Đó khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi tỷ lệ gọi là giống như hột đua 5 năm nó sẽ đi chén tài chén xỉ đó đấy là khi chúng ta lắc bình thường như thế còn về cách giữ hột thì chúng ta có thể giữ được phụ thuộc vào một số yếu tố là thứ nhất là cái cấu tạo của hột thứ hai nữa là cái, cái, uh, kỹ thuật lắc và cái kỹ thuật lắc thì khi nào anh em lấy bộ hột này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một là tôi gửi clip qua Zalo hai nữa là tôi sẽ gọi Zalo và test trực tiếp cho anh em để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này bây giờ tôi sẽ thử cho anh em bây giờ đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem nhé đang xỉu là một ba năm xỉu chín rồi tôi sẽ giữ xỉu đó một một ba vẫn là xỉu hai ba bốn tiếp tục vẫn là xỉu rồi đó, bây giờ 136 tiếp tục là xỉu anh em xỉu 10 Đó, bây giờ là 124 vẫn là xỉu xỉu 7 vừa rồi tôi đã giữ được ờ, bốn năm chén xỉu đấy tiếp tục vẫn là xỉu ờ, nhất nhất nhị xỉu 4 Đó, bây giờ nó sang chén tài này vừa rồi tôi giữ được 5 ờ, đến 6 chén xỉu bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em nhé 156 này tài 12 3 246 tài 14 ờ, này, à đây xin lỗi tài 12 này. Có xỉn. 146 tài 11 này. họ Bây giờ nó sang một chén xỉu rồi. Tôi sẽ lắc từ xỉu qua tài và lắc chặt đi. Đó, 245 này, tài 11, tài rất là nhỏ nhé xuống xỉu luôn bây giờ tôi sẽ lắp vào tài như chén này tôi sẽ đặt trực tiếp vào tài đó 664 này tài 14 à, xin lỗi tài 16 bây giờ tôi chén như chén này tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em xem tôi khẳng định 100% chén này là xỉu đó 442 xỉu 10 nhé. bây giờ tôi chén sau tôi sẽ lắc qua tài chắc chắn 100% là tài này. đó 246 tài 12 bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu đó anh em thấy không tôi bảo 100% là xỉu nó xuống xỉu luôn nhé đấy là cái lắc như thế bây giờ tôi sẽ giữ những cái chén thế hột như này thế hột khó ví dụ như là một à, đây hai ba năm này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem đây là những cái thế hột rất là khó tay cái à, người tay con người ta sẽ rất là thích đánh tài những chén này chúng ta mà giữ được xỉu thì chúng ta đây là những chén ra tiền của chúng ta nhé đó hai ba bốn xỉu chín tôi sẽ thử lại một cái thế hột nữa